à, Bành vào lên bẫy trước đi Vào trong đây lên bẫy xem có còn gì Em cứ vào trước đi Anh đứng đây đợi con gì hú anh nhá Vâng Đấy vào đi Ui là có cái vết đi này. Ở trong này là thầy trò mình có đánh một cây bẫy mọi người nhá Đấy Cẩn thận em à Nhìn ở trên ờ, cây cối sao là có rắn rết gì không Rắn sổ ve nguy hiểm lắm Em vào đi Kia em mới nhìn nhìn thấy bẫy mà không không không không có Hồi vẫn sống mà không không không không có Không có à Thế vậy bẫy trên này Lên bẫy trên này xem nào Đồng chí lên bẫy trong kia xong Đi Cho mọi người xem này nắng nóng rất là to luôn không lại bố mình nói phép này Đấy. thì thầy mình uh, hiện tại là lân ở mãi thít dưới kia nhá Đấy. có có có có con gì con gì con gì à, con gì à, mày mày bình tĩnh em là con gì em không biết à. con gì sư phụ sư phụ ôi cẩn thận em sư phụ con néo ấy thằng bánh nhìn thấy con đéo đấy ở trên này đi con gì không biết đây là mãi trên này đi ấy mình cẩn thận mình con gì đấy đang định lên cái bẫy ờ, thứ ba con gì nó như nào cái con gì trục kinh lắm đây thấy thấy bánh bội ở dưới suối à ở dưới suối đây ở dưới suối à không biết là con gì Cá kéo gì Đâu còn gì có con gì đây đây đây đây Ôi đây đây sư phụ Đây đây đây Con gì đây Kỳ đà Ủa kỳ đà đúng không Đúng phải Đúng phải Đúng phải Đúng phải Đúng phải con này con léo léo à? đầu rồi rồi ôi cá sấu rồi cá sấu rồi à? cá sấu đây nhỉ lấy lấy lấy lấy cây ra chặt chặt cái cây đưa đưa đưa ra cho anh thế chặt cây à, ui ui chạy con này cá sấu sướng luôn con này nhiều cắn đấy nó cắn đấy ui ở dưới kia nó có cái cái cái hồ đang ở sưng ô hay là nó từ dưới sông lên thì ở dưới kia là ở đây có chạy người ta nuôi mà nhưng mà sao này ở đây có cá sấu vậy Vậy lùi ra em ơi. Cẩn thận đấy. Cái con này nó mổ đấy, nguy, nguy hiểm lắm. Con à, con con này nguy, nguy hiểm cực kỳ luôn sư phụ xem như nào đây đây thế chặt chặt cái này em ơi cái này ra đấy. và cho mọi người xem này đấy thầy trò mình ờ, nói chung là chia chia nhau ra tìm bẫy thì lại gặp con này nhá thầy trò mình đánh đấy rất nguy hiểm luôn về tí thì mất mạng con này to phết đấy sư phụ bây giờ thầy trò mình <laughs> đang chặt cây nhá để ghé nó Cái con này nó nguy hiểm lắm đấy. vâng em em đứng xa xa chỉ đang đứng xa em quay nhá để quay cho mọi người xem này đấy là nó xấu này Ui, ở đây lại sống các loại này nhỉ? Nó cắn đi, hoang dã đi. Chắc khả năng cả nhà ai nuôi hoặc là có thể là nó hoang dã là từ dưới sông lên. Không, đây làm đéo có hoang dã. Ui ôi. Ui, ui nó gạn này. Ui, ui. Nó đạn đấy siêu không? Đạn nước, nước có đục là cả đạn nhá. Nước có đục đấy. Đâu đâu ấy, tránh áp tiêu. Ui này, đây này. Mổ nữa đây này. Đấy, đấy, bơi đâu. Bơi đâu. Cháu đấy, nó bơi bơi đâu kìa cái đuôi đuôi đó vặt rồi cái đuôi đó đục lắm đục lắm rồi đục lắm rồi cái này mà nó mà rồi ngoái lại nó phát một tay thế này cũng xuống là cắt đầu nữa, để để kheo cái đuôi lên ui kheo ui đâu đâu ấy chạy đâu mẹ thôi mà nó lươn mẹ sang bên này thôi đây đây đây đây đấy ui ui ui cá sấu ui ôi lắm to thế cái đuôi này ui này có đến mấy chục cân ông sư không ui ui lên lên lên lên lên chỗ này rồi lên lên lên sang bên đây thận nhá cẩn thận nhá bánh đi xịp cẩn thận đấy bánh ạ nó lườn xuống đấy thì con này nó cắn đấy bánh ạ cẩn thận đấy chưa thấy đâu nữa cả đâu gì đâu bánh nó là vào chân đấy lẹo sẹo luôn nó chui đấy rồi ô kìa đúng đúng đúng, đúng. khả năng sư phụ để cho nước trong trong một tí rồi ừ, để nước trong đi sư phụ sư phụ đây đây đây đây đấy à đây đây đây đây, đây. Ờ, à, kìa, kìa, để, để cho nước vào trong xem nhìn kỹ đi nào nước nước trong đi nước này nó chảy nhưng mà thế nào ở đây có cá sấu nhỉ chắc là nhà nào nuôi hay ở đâu nó ngược lên không chắc thế rồi mình Đó. đoán mình cứ đoán thôi mình chả biết là nó này mà đi à, mẹ mày đi giấm cua mà gặp nó thì trận ăn cướp nhiệt ôi bắt đầu rồi nhìn đẹp phết nhá cho mọi người xem này đấy con này chưa tít này làm pet pet con này mà bắt về làm pet xem là của nhà ai nếu mà nhà ai sống thì giá người ta cứ bắt về thôi chứ không để đây nguy hiểm lắm thẳng cây lên đã để đây mà không may mà ai mà đi qua đây hoặc là đi giấm giết cua kiếp gì thì con này nó cắn chết tôi lợn sư phụ thuận vào đây sư phụ tóm được đuôi kinh hùng to nhá to nhá con này phải ba bốn mươi cân ba bốn mươi cân ôi ôi sổ cân đấy tránh tránh này nhá đập đứng xa ra nhá nước đục không nhìn thấy gì đâu lúc ngoạm trên đấy con này em xem ở trên thứ động vật nó vặn đấy kinh nhỉ. ủa nó đập ngay sư phụ để nước trong trong ạ ừ, để nước trong cũng để nước nước khe này nó chảy đục quá mọi người nước khe chảy hơi đục ui cái đuôi nữa là đây là cái đuôi này ôi xem cái đuôi cái để để đấy cho cháy đi mẹ bắt mẹ về làm thịt mà ăn cái này á <laughs> thôi thôi sư phụ thôi mình bắt về mình xem mình như nào nếu mà có ai có người ta có thể là của nhà anh nuôi đấy thế đầu lâu trong kia kìa ôi mẹ còn to thế dài thế to thế và xả thịt 50 cân Chèn chèn nó vào xem Ui, cái bài kia con to đúng không? Thấy người ta bắt cá sấu là con nó gặp này này Ui, cẩn thận Ui, ui